À, xin chào mọi người thì trong quá trình mà mua bán chuyển nhượng bất động sản hoặc là tặng cho bất động sản thì có rất là nhiều anh chị nhờ tôi tư vấn là cái điểm khác nhau giữa các cái loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà hoặc là tài sản gắn liền trên đất thì thông thường trong quá trình giao dịch bất động sản thì mình sẽ có những cái loại sổ hồng sổ đỏ nhưng mà anh chị không để ý kỹ rằng hiện tại thì có ba cái loại giấy chứng nhận đang tồn tại thứ nhất đó là sổ đỏ thứ hai là sổ hồng thứ ba là cái giấy chứng nhận mới thì cái cột mốc để tôi đưa ra ở đây á, là ngày 12 tháng 10 năm 2009 đây là một cái cột mốc rất là quan trọng thì trước ngày 12 tháng 10 năm 2009 thì có chỉ có hai loại giấy chứng nhận đó là sổ đỏ là tại vì cái màu của cái bìa nó màu đỏ nhưng mà tên chính xác của nó là giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất là cái giấy chứng nhận này nó sẽ chứng nhận quyền sử dụng của tất cả các loại đất có thể là đất ở đất cây lâu năm đất lúa đất rừng đất nuôi trồng hải sản vân vân còn cái loại thứ hai là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở thì cái bìa nó màu hồng nên gọi là sổ hồng còn sau ngày 12 tháng 10 năm 2009 thì thống nhất lại là gộp sổ hồng và sổ đỏ này thành một cái giấy chứng nhận mới có tên chính thức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất thì cái ba cái loại giấy chứng nhận này sẽ do những cái cơ quan khác nhau cấp cái sổ đỏ thì do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp bởi vì nó liên quan đến các loại đất sổ hồng thì do Bộ Xây dựng cấp bởi vì ngoài đất thì nó có luôn cái phần nhà ở hoặc là tài sản gắn liền trên đất. Còn sau ngày 12 tháng 10 năm 2009 thì cái giấy chứng nhận mới này được cấp bởi duy nhất từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp thôi. Thì trong này nó có đất, nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. những cái sổ hồng và sổ đỏ được cấp trước ngày 12 tháng 10 năm 2009 thì vẫn có giá trị pháp lý và không cần phải đổi sang cái giấy chứng nhận mới mọi người vẫn có thể sử dụng để thực hiện các cái giao dịch mua bán tặng cho hoặc là thừa kế bình thường còn sau cột mốc ngày 12 tháng 10 năm 2009 thì cái giấy chứng nhận mới nó cũng có bìa màu hồng luôn mà bây giờ rất là nhiều người cứ gọi là sổ hồng thì sẽ áp dụng thống nhất đối với mọi loại đất nhà ở và tài sản gắn liền trên đất có nghĩa là sau ngày 12 tháng 10 năm 2009 chỉ còn là một loại giấy chứng nhận mới này thôi thì đây là ba cái điểm mà tôi muốn nêu ra để cho các anh chị có thể phân biệt rõ các cái loại giấy chứng nhận liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất để anh chị thân tiền trong quá trình mua bán, chuyển nhượng, tặng cho thừa kế. Thì sau đây tôi sẽ quay một cái đoạn video về một cái loại giấy chứng nhận mới được cấp sau ngày 12 tháng 10 năm 2009 thì nó có tên là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất bia nó cũng có màu hồng đó và nó được cấp đối với tất cả các loại đất này hoặc là đất và có nhà ở và tài sản gắn liền trên đất đều chỉ cung cấp đều chỉ cấp một cái loại giấy chứng nhận này mới này thôi thì anh chị có những cái băn khoăn hay là anh chị có những cái câu hỏi về các cái pháp lý trong bất động sản thì vui lòng hãy comment vào cái bên dưới video để tôi có thể tìm hiểu giải đáp cho anh chị trong những cái video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết